dạ được dạ được đầy đủ hết cái này có tai nghe không hiếu có sách cắm không có luôn kìa mở mở có âm thanh to rõ trong nữa

dạ có luôn chị bảo hành một năm luôn á